Thưa các bạn, đây là chiếc CV2 là một trong những chiếc máy mà bán ế nhất từ trước cái này của bên mình nhá. Có mình nói thật với các bạn là mình thanh lý lần này là lần thứ hai, lần trước thì mình thanh lý ờ, một lần giá 6 triệu 7 thì phải. Máy này thì ờ, là bản 8256 máy mới không hộp các bạn nhá. Tí mình sẽ xem cho các bạn xem. Đó, thì là bây giờ mình sẽ bán thanh lý mức giá chỉ là 6 triệu rưỡi một chiếc thôi. Giá 6 triệu rưỡi là giá vốn rồi. đấy là kịch sàn rồi là giá 6 rưỡi nhưng mà bên mình vẫn tặng sạc cũng như là bên mình chấp nhận lỗ là mình sẽ tặng một các bạn một bộ sạc 33W nhá. Thì bây giờ các bạn vào đây mình cho xem nhá đây các bạn này đây là một trong những chiếc máy màn hình cong rẻ nhất của Xiaomi tên phiên bản quốc tế của nó là Xiaomi 13 Lite ấy còn phiên bản mà tại thị trường nội địa Trung Quốc gọi là CV2 các bạn có thể nhìn thấy nhá thì chiếc máy này ấy là hiện tại đang sở hữu chip Snapdragon 7 Gen 1 đó sở hữu chip Snapdragon 7 Gen 1 này RAM nó là 8 g bộ trong của bên mình ờ, sản phẩm này của mình mình đang thanh lý là bản ừ, sản phẩm bộ trong là 256 g nhá chứ không phải bộ trong 128 đâu máy mới bây giờ mức giá thì biết máy mới full box siêu ấy thì hiện tại bây giờ nó rơi khoảng hơn 8 triệu một chút còn máy mà bên mình hiện nhập về để bên mình bán cái mức uh, là máy mới mà không có hộp ấy thì trước là bên mình bán là bảy triệu rưỡi mà bây giờ bên mình thanh lý chỉ là sáu triệu rưỡi thôi các bạn nhé sáu triệu rưỡi bên mình vẫn tặng cho các bạn một bộ sạc 33W ừ, đấy, đấy tặng chấp nhận lỗ bộ sạc đó nhưng chỉ là 33W thôi bởi vì bộ sạc 67W thì mình không thể tặng được các bạn có thể nhìn thấy là chân sạc của nó còn như chưa cắm này đó. nó là một trong những chiếc máy mới mà bên mình bán ế nhất từ trước này thì bên mình thanh lý là này lần thứ hai để cho các bạn sáu giờ rưỡi nhá mà chỉ còn có mấy chiếc thôi các bạn nhanh tay bạn mua sản phẩm này thì các bạn comment số điện thoại dưới video hoặc là các bạn có thể vào website sm.vn để đặt hàng giá vẫn là giá cũ nhưng mà mình các bạn đặt hàng bên mình vẫn để sáu giờ rưỡi nhá hoặc là các bạn đến trực tiếp địa chỉ bên mình tại 170 Lê Tranh nhá